Thì ở à, dòng loại Euro rồi anh em. Thì anh em cũng đã biết ờ, mình nhận định gián đoạn cho tất cả anh em hai ba trận gì đó tại ờ, mình báo với anh em trước đó là mình đã đi ờ, du lịch Singapore 3 ngày mình mới về thì bây giờ mình về mình nhận định lại cho tất cả anh em thêm một cái giải ngoại hạng Anh nữa nha thì à, còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài á à, qua thầu qua cò anh em muốn vào nhóm á, chơi lấy kèo mà uy tín để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình đó là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình thì anh em cũng biết rồi hiện tại mình mới đi 3 ngày nhưng mà anh em trong nhóm của mình tự chơi những cái kèo mà anh em à, tự chơi á thì những anh em nó thua rất là nhiều anh em thấy mình mới vừa về thì mình sẽ cập nhật kèo lên cho tất cả anh em để anh em gỡ lại trước đó nữa là mình chưa có đi á trong cái ngày mà mình mới chuẩn bị lên máy bay và đi du lịch bên Singapore thì mình đêm đó mình cho tất cả anh em ăn là full kèo luôn thì anh em biết trong cái đêm đó là anh em ăn bò đầu nha nè rồi anh em ăn thêm cái thằng Island nữa nè thì anh em đêm đó anh em húp hai ba trận full luôn thì um, à, trước khi mình đi là mình đã nhận định trước đó cho tất cả anh em là anh em đã ăn full mà trước khi mình đi được mà trong những ngày mình đi những anh em trong nhóm tự chơi thì anh em đó toàn thua nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần nhận định cho tất cả anh em thì những anh em nào mà muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em đó là cái trận giữa thằng Brighton và thằng Brentford nha anh em diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 4 là đầu cái ngày đầu của tháng 4 luôn nha anh em thì um, diễn ra trận về cái giải ngoại hạng Anh thì hiện tại trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh đó, thì anh em cũng thấy thằng Brighton đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 25 vòng đấu thì anh em thấy hiện tại thằng Brighton đang cách ờ, vị trí ờ, Liverpool thứ sáu trên bảng xếp hạng với chỉ có một trận thôi anh em nhưng mà thằng Brighton đang có 42 điểm bằng thằng Liverpool thì thằng Brighton đang có cái phong độ rất tốt trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh trong cái mùa giải này nha anh em thì anh em thấy nếu mà Brighton trong hai trận gần đây nữa thì Brighton thắng thì Brighton sẽ có tương lai Brighton sẽ vươn lên cái vị trí là thứ năm trên bảng xếp hạng nếu mà liver để thua thằng Man City trong cái trận này thì anh em thấy cái phong độ của thằng Brighton đang rất là tốt trong cái trận này còn trong khi đó thằng à, Brentford thì cũng không kém cạnh như thằng Brighton cái mùa này thằng Brentford cũng đang thi đấu rất là tốt nha anh em thì Brentford đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm luôn anh em 42 điểm sau 27 vòng đấu thì đang kém thằng Brighton tới hai trận lần thì anh em thấy nhưng mà thằng Brentford đang đứng cái vị trí tốt trên bảng xếp hạng xếp còn trên hạng của thằng à, Chelsea Chelsea thì đang đứng vị trí thứ 10 và mới chỉ có 38 điểm thì anh em thấy cái phong độ của thằng Brighton với thằng Brentford trong mùa giải này rất là hay nha thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến của thằng Brighton và Brentford thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội luôn nha thì anh em thấy trong cái thành tích gần nhất của thằng à, Brighton thì anh em thấy thằng Brighton có một cái trận F Cup FA trong cái trận gần nhất của thằng Brighton là thằng Brighton thắng thằng Gimby với cái tỷ số là 5-0 à, trên cái lượt cúp FA nha nè thì trước đó nữa thì anh em thấy thằng Brighton đang có cái phong độ rất tốt từ hòa tới thắng chỉ để, trong 10 trận gần nhất thì Brighton chỉ để thua thằng Fulham đúng một trận thôi anh em đúng một trận thôi còn bao nhiêu thì Brighton toàn hòa và thắng không nha anh em chưa để thua trận nào còn bên phía um, Brentford thì anh em thấy cái phong độ của Brentford trong 10 trận gần nhất á, thì Brentford chỉ thắng được đúng 3 trận và để hòa tới 6 trận và để thua một trận. Trong đó thì Brentford đã quỷ hết hai trận đấu gặp Fulham, Quảng nha anh em, Quảng hai trận đấu gặp Fulham và Manchester City, Manchester United chứ. Thì cái trận mà thua gần nhất của Brighton, à, à Brentford để thua trước Everton trên sân nhà của Everton với tỷ số là 1-0 thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân nhà của thằng Brighton um, Brighton trước nha anh em thì anh em thấy Brighton chơi trên sân nhà giống như một con quái vật đang thèm khát những bàn thắng thì anh em thấy trong những trận gần nhất của thằng Brighton chơi trên sân nhà toàn thắng thắng trước Bournemouth để thua trước Wolverhampton và thắng trước West Ham luôn nha anh em. West Ham mà thắng Brighton đã thắng với cái tỷ số là 4-0. Thắng trước cái tàu Palace nè, thắng trước Gimby nè. Thì anh em thấy trận này Brighton gặp Brentford trên sân nhà thì khá là lợi ờ, thế cho thằng ờ, Brighton nha anh em. Còn thằng Brentford trong những cái chuỗi trận chơi trên sân khách thì Brentford toàn hòa và để thua chỉ thắng được một trận trước thằng sâu tên với cái tỷ số là 2-0. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Brighton cũng đang rất là tốt và thằng Brentford cũng đang rất là tốt trên vị trí bảng xếp hạng nha anh em. Còn mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai thành tích đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái trận đối đầu gần nhất thằng Brentford thắng thằng Brighton trên sân nhà của Brentford với cái tỷ số là 2-0 còn trước đó nữa thì à, Brentford thắng trên cái trận giao hữu giao hữu câu lạc bộ thì Brentford thắng thằng Brighton với cái tỷ số là 1-0 còn trước đó thì Brighton toàn thắng thằng Brentford với cái tỷ số là 2-0 hoặc 1-0 thì anh em thấy hai thằng này trong cái chuỗi trận gần nhất thì hai thằng này toàn là rất về những cái mã xỉu không nha nè xỉu hai bàn thắng là cao nhất chưa có trận nào ra ba bàn thắng hết thì à, còn trước đó nữa thì hai thằng này đá trên trăm bờ á hai thằng này còn dưới hạng nhất anh á thì anh em thấy đây hai thằng này gặp đối đầu rất là nhiều nhưng mà hiếm khi có một cái trận nổ tài trong 10 trận gần nhất thì ờ, chỉ có một trận nổ tài thôi nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thằng mà đối đầu gần nhất của thằng Brentford và thằng Brighton đấu trong nhà Brentford Brentford ăn với tỷ số là 2-0 đây thì anh em thấy trận này cũng rất là nhiều thể vàng hai này gặp nhau ngang tầm á anh em thì nó đá nó sẽ tấn công và nó sẽ giống như mà đôi công nó hấp dẫn thì nó sẽ tiến ra có rất là nhiều thể vàng trong trận vừa rồi hai thằng này gặp nhau tới 6 mã thẻ 6 cái thẻ thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha đầu tư vào cái mã tài thẻ được còn à, gốc gốc thì anh em à, có thể anh em thấy trong cái trận đó thằng Brighton tới 11 quả gốc mà bên phía thằng Brentford chỉ có hai quả gốc thì anh em biết thằng Brighton nó tấn công tới cái mức độ nào mà để tới 11 quả gốc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã là thằng bờ Brighton chấp gốc được anh em khỏi cần nằm mã tài nhưng mà anh em cái nằm bả bờ Brighton chấp gốc mạnh tay cho mình luôn nha mờ bờ Brighton chấp gốc mạnh tay cái đó là cái cái, cái điểm nhấn trong cái trận này anh em chả cần nằm trên dưới cũng được nữa anh em chỉ cần nằm vào cái mã bờ Brighton chấp gốc thì cái tỷ lệ anh em húp rất là cao thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn thì đây anh em thấy Hiện tại là cái đội chủ nhà, đội chủ nhà Brighton, nhà cái đang đánh giá cao đội chủ nhà Brighton chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,75. Tại sao chấp lại thấp nhưng mà cái mã kèo tài xỉu lại cao? Thì nhà cái đang đánh dò của tâm lý của anh em. Thì anh em giống như anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai hàng này toàn là xỉu không? Thì anh em cứ nghĩ tại sao mà trong lịch sử đối đầu của hai này toàn là xỉu không mà nhà cái lại đưa ra cái mã kèo cái mã kèo là tài xỉu lại cao như thế này thì anh em đổ xô vào nằm xỉu thì nhà cái nó sẽ cho hai thằng này ăn với cái tỷ số là hai một thì anh em nằm xỉu là anh em à, thua hết luôn nha thì anh em thua kèo hết bởi vậy mình cho tất cả anh em trong cái phần nhận định của mình á, thì tỷ lệ nên mình đưa cho tất cả anh em là ăn rất là cao thì anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay cho mình thì đó là anh em nằm thêm cái đội chủ nhà là không chấp 0,75 nữa thì tại sao mình phiên tất cả anh em nên nằm cái đội chủ nhà chấp 0,75 thì anh em thấy thằng Brighton đang có một cái phong độ rất tốt vị trí vị trí rất là lợi trên bảng xếp hạng luôn anh em đang đứng vị trí thứ bảy nhưng mà đang kém cho với những cái trận ờ, những thằng Liverpool Newcastle tới hai trận lận thì thằng Brighton nó sẽ có một cái nếu mà nó thắng trong hai trận gần hai trận tới nữa thì Brighton sẽ vươn lên cái vị trí thứ năm hoặc thứ tư trên bảng xếp hạng thì anh em thấy đó là cái điểm nhấn mà tốt nhất của thằng Brighton trên bảng xếp hạng bây giờ Brighton sẽ quyết tâm thắng nhưng mà nếu mà sẽ có một bàn thắng thì nó sẽ nổ tài rất là cao bởi vậy anh em cứ đầu tư vào cái mã tài với thằng Brighton chấp 0,75 thì nó tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo trong cái trận này cho tất cả anh em luôn thì đây anh em cả trận thì anh em cứ nằm thằng Brighton chấp một luôn cho mình nha chấp một mạnh tay cho mình luôn còn tài xỉu 2,75 thì anh em cứ vào cái mã thằng Brighton à, mã tài cho mình tài mạnh tay thì anh em giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em trong cái lịch sử đối đầu nó toàn là xỉu không nhưng mà tại sao nhà cái lại đưa ra một cái um, mã kèo tài xỉu cao tới 2,75 thì anh em cứ có thể đầu tư vào cái mã tài mạnh tay cho mình thì nhà cái đang đánh vào cái tâm lý của anh em là à, anh em có thể nằm cái mã kèo à, tạ xỉu 2,75 thì tỷ lệ anh em ăn rất là cao nhưng không có nhà cái đang đánh vào tâm lý của anh em anh em đã ổ xô nằm xỉu thì trận này nó sẽ ra 2-1 cho thằng bờ tình thì anh em nằm bờ tình nếu mà anh em đang chơi trang á, thì nếu mà lúc ra sân thì có thể kèo nó sẽ tuột xuống còn 0,75 thì anh em cứ vào đầu tư vào cái mã kèo bờ tình chấp 0,75 hoặc là anh em có thể chờ kèo tuột xuống 0.5 anh em đầu tư vào mã kèo bờ tình cho mình hiệp 1 hiệp 1 thì anh em vào cái mã tài mạnh tay mạnh tay cái mã tài một cho mình luôn nha Góc thì góc anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng Brighton chấp góc hiệp 1 chấp góc full trận cho mình. Chủ yếu cái điểm nhấn trong cái trận này là anh em cứ nằm thằng Brighton chấp góc thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao. Anh em chả cần phải nằm thằng Brighton trên hay là tài gì hết á. Nếu mà anh em đã có trang chơi thì anh em cứ vào cái mã kèo góc thì tỷ lệ anh em húp full trận rất là cao luôn. Đó, đó là những cái phần mà nhận định của mình mình phiên tất cả anh em chơi trang thì anh em dễ đầu tư những cái mã kèo đó hơn thì à, đó là cái phần nhận định của mình về cái trận thằng Brighton và cái thằng à, Brentford anh em nào mà đang xem thấy hay á, thì anh em cứ bình luận và cho mình một lượt đăng ký còn anh em nào mà muốn vào nhóm của mình để lấy được nhiều mã kèo đầu tư hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình và để anh em có thể lấy được nhiều kèo hơn và anh em có thể đầu tư kiếm lợi nhuận nhiều hơn nha thì còn anh em nào mà muốn đăng ký trang nào mà uy tín nhất hiện nay để chơi á, thì anh em không cần ngần ngại gì anh em chả cần đi đâu kiếm hết anh em chỉ cần liên hệ cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang chơi luôn thì cái trang rất là uy tín mà anh em muốn đầu tư được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ cho mình mình đưa anh em vào nhóm và